Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục à, quay trở lại cái nội dung lý thuyết về à, quy luật phân phối xác suất. Vậy thì à, hôm trước chúng ta đã tìm hiểu là quy luật phân phối xác suất và đó là quy luật phân phối nhị thức. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang một cái quy luật thứ hai đó là quy luật phân phối Poisson, quy luật phân phối Poisson và các bạn lưu ý rằng à, quy luật phân phối Poisson này ừ, thì à, chúng ta đây là một cái quy luật phân phối rời rạc đây là một quy luật phân phối rời rạc bởi vì sao à, bởi vì à, ít có thể nhận những giá trị à, là rời rạc những giá trị nguyên dương không à, một hai ba vân vân và à, không ví dụ như ít không nhận cái giá trị là 1,5 1,15 chẳng hạn là x không nhận cái giá trị này à, đó là là ý nghĩa của cái phân phối rời rạc và ký hiệu chúng ta ký hiệu như thế này chúng ta ký hiệu là phân phối bôi xanh, chúng ta ít đó không ít có cái phân phối ít có phân phối bôi xanh, thì cái chữ bôi xanh này các bạn viết hoa và ở đây thì các bạn thấy nó có một cái thông số duy nhất đó là cái thông số Merton lambda mang tên Lam Đa vậy nếu như các bạn đọc đề mà các bạn thấy cái gì các bạn thấy rằng là à, cái bài tập đó nó chỉ có một thông số duy nhất thì cái bài tập đó à, là là phân phối Poisson phân Poisson à, về mặt công thức công thức thì chúng ta sẽ thấy rằng công thức các bạn đó là chúng ta ký hiệu P PK PK có nghĩa là gì có nghĩa là P là xác suất P chính là xác suất nghĩa là xác suất khi khi ít bằng bằng k bk có nghĩa là xác suất khi x bằng k nó sẽ được tính bằng công thức này đây đó là à, lambda mũ k các bạn lambda mũ k trên k dây thừa và nhân cho e mũ trừ lambda đúng không đọc lại lambda mũ k trên k dây thừa nhân e mũ trừ lambda và các bạn lưu ý rằng cái công thức này nó rất là khó học và bắt buộc bắt buộc là các bạn phải học thuộc lòng lưu ý khi các bạn à, nghiên cứu về phân phối Poisson là bắt buộc các bạn phải học thuộc lòng cái công thức của cái phân phối Poisson rồi à, chúng ta sẽ giải thích một số cái à, cái ký hiệu một số cái ký hiệu một số cái à, thông tin có liên quan đó là kỳ vọng kỳ vọng đúng không thì trong e tức là kỳ vọng trong cái phân phối Poisson chúng ta chỉ có một cái thông số duy nhất đó là lambda như vậy thì kỳ vọng cũng à, kỳ vọng chính là là lambda kỳ vọng chính là lambda và à, và phương sai thì sao phương sai phương sai à, thì cũng chính là cũng chính là lambda luôn cũng chính là lambda luôn kỳ vọng cũng là phương sai cũng là lambda luôn cũng là lambda luôn à, và như vậy thì khi các bạn đọc đề lưu ý nha khi các bạn đọc đề các bạn thấy người ta cho mình một cái thông tin duy nhất thôi thông tin duy nhất mà cái thông tin đó là kỳ vọng à cái thông tin có một thông tin thôi mà thông tin đó lại là kỳ vọng thì cái bài toán đó nó sẽ là cái bài toán thuộc về cái quy luật phân phối Poisson à, phân phối Poisson rồi tiếp tục chúng ta thấy rằng sao ta thấy rằng là mod mod nó sẽ nhỏ hơn nó sẽ lớn hơn cái gì nó sẽ lớn hơn lambda trừ một đúng không và nó nhỏ hơn lambda bởi vì sao bởi vì sao chúng ta thấy rằng đây nè chúng ta thấy rằng đây là mod nó lớn hơn cái gì nó lớn hơn kỳ vọng trừ quy đúng không nó lớn kỳ vọng trừ quy và nó nhỏ hơn nó nhỏ hơn cái kỳ vọng nó nhỏ hơn kỳ vọng trừ quy cộng một các bạn các bạn hình dung được chưa mà kỳ vọng ở đây là gì kỳ vọng ở đây chính là lambda các bạn lưu ý kỳ vọng chính là lambda đấy kỳ vọng là lambda còn quy là gì quy là vì là lưu ý rằng lưu ý rằng nghe các bạn là ở trong cái phân phối Poisson bài trước ta cũng có nói rồi cái phân phối bôi xanh thì à, b nó gần bằng mấy tức là xác suất á à, nếu như cái bôi xanh này là do là do cái thằng phân phối nhị thức mà mình sắp xỉ qua đúng không nếu như phân phối bôi xanh này mà do phân phối nhị thức sắp xỉ qua thì b nó gần bằng không b nó gần bằng không thì các bạn mới được quyền sắp xỉ cái phân phối nhị thức thành phân phối à, xanh như vậy b gần bằng không mà nếu b gần bằng không thì có nghĩa quy nó gần bằng mấy tê gần bằng không thì có nghĩa quy nó gần bằng một đúng không tại vì sao tại vì quy nó bằng một trừ b đúng không quy nó bằng một trừ b nếu như b mà gần bằng không thì có nghĩa là quy nó gần bằng nó gần bằng một mà như vậy thì à, quy gần một là kỳ vọng trừ quy tức là lambda trừ kỳ vọng là lambda nè đúng không còn quy nó gần bằng một nè trừ một đúng không nhỏ hơn mod à, nhỏ hơn mod x và ta nhỏ hơn là cái gì đây lambda trừ quy cộng à, trừ quy tức là trừ một luôn các bạn trừ quy cộng một như vậy thì trừ một cộng một thì cuối cùng là nó chỉ bằng là là lambda mà thôi các bạn hình dung được chưa rồi à, tuy nhiên tuy nhiên sau đây tuy nhiên là hồi nãy giờ mình nói rằng là khi các bạn đọc một cái bài toán đúng không mà các bạn thấy nó cho các bạn một cái thông số duy nhất mà cái thông số này là kỳ vọng vậy thì các bạn à, sẽ hình dung rằng cái bài toán đó nó sẽ thuộc cái phân phối Poisson đó. nhưng mà đôi khi đôi khi các bạn đọc đề các bạn không quen các bạn nhìn vô cũng chả biết là cái bài toán đó nó có phân phối gì à như vậy thì sao như vậy thì mình sẽ gợi ý cho các bạn mình sẽ gợi ý cho bạn một số cái từ khóa mà nếu như các bạn đọc một cái bài toán mà các bạn thấy có những từ khóa đó thì à, cái bài toán đó nó sẽ có phân phối poison đó là từ khóa gì đây từ khóa từ khóa gì đây từ khóa là à, trang sách trang sách à, tức là cái cái cái lỗi trang sách tức là nó cái trang sách này nó bị lỗi nó bị lỗi các bạn tức là sâu lỗi trong một trang đó hoặc là từ khóa gì cái từ khóa bưu điện bưu điện ví dụ như là một trung tâm bưu điện à, trong vòng một tiếng đồng hồ có 150 cái cuộc gọi chẳng hạn đấy thì cái từ khóa trang sách nè cái từ khóa bưu điện à, vân vân đấy thì à, thì thì thì như vậy là à, các bạn sẽ thấy rằng có những cái từ khóa này nha có những từ khóa này thì các bạn sẽ thấy rằng là đa phần cái bài toán đó nó sẽ có phân phối bôi xanh rồi mình gợi ý sơ cho các bạn như vậy rồi khi mà chúng ta vô bài tập rồi thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho các bạn à, bây giờ chúng như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về cái phân phối bôi xanh và tiếp theo thì à, à, sẽ qua cái bài giảng tiếp theo bài giảng kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái quy luật phân phối nữa đó là cái quy luật phân phối siêu bội bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong cái phân phối tiếp theo